ngày hôm nay chỉ có một câu hỏi nho nhỏ hỏi các bé nè Không biết là cái ngày đầu tiên đi học á, các bé có khóc nhẹ không ta? Thường thường chị thấy á, mỗi lần mà các bạn đi học ngày đầu tiên á, thì các bạn lúc nào cũng rụt rè, rất là sợ và luôn luôn khóc nhè. Ngày hôm nay chị có một câu chuyện muốn kể cho các bé nghe, bây giờ các bé đợi chị nha. Có một bầy chim én sống trong một cái tổ nằm cao cao trên cây kia Và một ngày nọ, chim mẹ gọi các con lại và bảo bầu trời xanh trên cao ta nhẹ nâng cánh bay bay lên cao lướt bay nhẹ lướt bay nhẹ lướt bay giữa khung trời bay bay bay bay bay mẹ làm gì vậy mẹ ơi mẹ đang làm gì vậy mẹ làm tập thể dục các con dạ. Dạ. có kim nhã nè có hòa hiệp nè có khởi mi nè Hôm nay á, mẹ nói cho con nghe nha ừ. Bây giờ chuẩn bị là trời trở lạnh rồi Chúng ta dạ. phải nhanh nhanh nhanh bay về phương Nam ấm áp Cho nên các con phải tập bài với bài học đầu tiên Bây giờ mẹ chỉ nha Và như thế là chim mẹ bắt đầu dạy cho các chim con cách bay Hôm nay học bay hả? Đúng rồi Dạ dạ mẹ ơi bay khó không mẹ? Không khó đâu Bây giờ các con nhớ kỹ lời mẹ dặn này nha Để bay được chúng ta phải Xòe cánh ra Xòe cánh, cánh, cánh ra. ra Nghiêng về phía trước Nghiêng về phía, phía trước Nhảy lên không trung Nhảy, lên không trung và Bay bay bay bay bay bay bay bay Dễ mà đúng không? Bay còn hư quá Bây giờ Kim Nhã làm gương Dạ con sẽ bay đầu tiên con sẽ bay cho em khởi mi và dạ, hòa hiệp coi đi bay đi bay đi bay đi đúng rồi nhanh lên nhanh lên nhanh lên bay dễ ợt em nghĩ là rất là dễ tí nè em làm cho coi Giang dạ, ra cánh, cánh ra, ra. cánh về phía trước nhảy lên không trung và đập cánh đập cánh đập cánh đập, đập, đập, mẹ ơi khó quá à. không có gì Cửa khó lên. chỉ sợ lòng không bền thôi bây giờ con cứ Đúng nghĩ rồi. là con làm được con làm được thì con sẽ làm được Chính xác yeah. Nào bây giờ hãy cùng hiệp với khởi mi con phải noi gương kim nhã nghe chưa đúng rồi tí nữa con sẽ bay cho chị nhã nội hiệp và mẹ coi hai em giờ bay tới đi. anh hiệp bây giờ tới qua hiệp con hãy đứng lên và con hãy thể hiện cho mẹ thấy là mẹ à. chưa bao giờ tin tưởng sai con trai của mẹ ừ. mẹ ơi mẹ ơi con không bay được không mẹ ơi không được con phải bay con phải bay để làm gương cho em khởi mi nè nhưng mà con sợ độ cao lắm mẹ ơi con không bay được không mẹ ơi mình là chim mình không sợ độ cao tại vì sắp tới lạnh lắm chúng ta phải di dân về phương nam con hả mà ở đây hoài sẽ bị lạnh mà chết đúng rồi mẹ con đâu ở đây đâu mẹ mẹ bay mấy em bay con đu theo mẹ với mấy em là được rồi nhưng mà như vậy chúng ta sẽ bay tốc độ rất là chậm như vậy hả nhiều khi gió sẽ lùa đến và lúc đó chúng ta đang ở trên không trung gió rất mạnh chúng ta sẽ bị rớt xuống đất đó vậy là phải tập bay hả mẹ bây Đúng giờ rồi. con hãy bay đi nào con sợ quá mẹ ơi anh phải cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên lên được rồi nè à, mẹ ơi mẹ ơi con đã bay được rồi mẹ ơi đúng là lên cao thích thiệt mẹ ơi bầu trời xanh trên cao ta nhẹ nâng cánh bay bay lên cao lướt bay nhẹ lướt bay nhẹ lướt bay giữa rồi được rồi giỏi quá khởi giỏi mi quá. con có thấy anh hòa hiệp với kim nhã giỏi chưa khởi mi à dạ bay đi kìa bay đi kìa tới con đó và cuối cùng cũng đến lượt khởi mi cô bé không phấn khởi chút nào cả tại sao vậy ta thực sự là con nói với mẹ con mẹ là cô con là cô bé ngoan á là con rất là thích bay con ước gì được bay giống anh chị và giống giống mẹ Đúng vậy rồi. đó nhưng mà mẹ biết không hôm nay trời nắng nắng chói chang trời rất là đẹp mà xạo quá đi xạo quá đi ba đi ba đi ba đi mà, thôi hôm nay hôm nay trời trời trời à, nói chung là con thấy có có vẻ là ờ tháng này ăn cái gì á khi bị đau bụng á bị đau bụng bị đau đau bụng sao? À, sao? sáng giờ mẹ nhớ là mẹ chưa có tìm sâu về tổ thì làm sao con ăn cái gì được hư quá đứng lên nào nhanh lên cố lên, lên cố lên, lên nè nhanh lên không là chọc lét bây giờ nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên không là chọc lét chọc lét chọc lét à, chọc lét à, dẫn khởi mi nào đưa cánh ra đưa cánh ra tiến về phía trước con phải tập thật nghiêm túc lại nghiêng về phía trước nghiêng về phía trước nhảy lên không trung nhảy, nhảy lên không trung còn bay đục nào làm lại nhảy lên không trung bay á thì thôi ba mẹ con mình bay trước nha à, một hai ba không được con bay mà bay bay một lần duy nhất thôi nha à. đúng rồi thì mình đi. chỉ cần bay từ đây về phương nam thôi mà à. ờ, bay một lần duy nhất là mình có thể về tới phương nam ừ. đúng rồi à. đạp cánh đạp cánh đạp cánh đạp cánh sau nhiều lần từ chối nhưng chị mẹ vẫn cố gắng thuyết phục khởi mi phải tập bay cho bằng được trời xanh trên cao ta nhẹ nâng cánh bay bay lên cao lướt bay nhẹ lướt bay nhẹ lướt bay giữa khung trời <laughs> thích quá thích quá như vậy là bố mẹ con mình đều biết bay được rồi em vậy chúng ta rồi. hãy cùng lên đường về phương nam nào bay nào bầu trời xanh bay cũng giống như là mình đi học vậy đó những ngày đầu thì có rất là nhiều bỡ ngỡ và gặp rất là nhiều khó khăn nhưng chỉ cần chúng ta siêng năng nè tập luyện nè thì những khó khăn của chúng ta sẽ vượt qua tất cả chỉ chúc cho các bé sẽ chăm ngoan và học giỏi nha xin chân thành cảm ơn nhãn hàng sơn nội thất cao cấp Dulux Easy Clean lâu chùi hiệu quả đã đồng hành cùng chương trình Chương trình do Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Các bé ơi, xin hẹn gặp lại các bé vào tối thứ ba vào lúc 19 giờ trên kênh HTV7 nhé. Xin chào bé yêu bên nhau ta vui kìa nắng đã một ngày đẹp tươi hãy đến đây bé ơi xin chào bé yêu bên nhau ta vui xin cùng chào, hát và bên đến đây ta trao cho nhau tiếng cười